Chào các bạn thiếu nhi, anh tên là Văn Thành Một kỷ niệm mà anh nhớ nhất hả? À, anh phải đi từ Cần Thơ lên Sài Gòn Tô hàng bức tranh Và sau đó anh phải về Cần Thơ ngay trong đêm Dù rất là mệt, nhưng mà anh rất là vui Vì được cùng các bạn học những câu chuyện kinh thánh Và cùng các bạn tô những bức tranh thiệt là đẹp bạn nhớ đón xem tập 10 sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 16 tháng 10 tại kênh youtube One Hub Việt Nam để cùng tô màu với anh nha. Hẹn gặp lại các bạn.